Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay à, Dũng đang rất là hồi hộp chuẩn bị chúng ta đến chỉ còn một vài tiếng nữa là chúng ta đến với chương trình khóa học bí mật đầu tư chứng khoán cũng đã rất lâu rồi khoảng độ 3 năm hơn 3 năm từ khi mà chúng ta Hồ Chí Minh thì Dũng quay trở lại đây để cùng chúng ta tham gia qua khóa học bí mật đầu tư chứng khoán không biết là bao nhiêu anh chị em đã có mặt ở trong chương trình này có thể comment được không ạ anh chị em nếu đã có chương trình có mặt ở trong chương trình này có thể comment số 1 ở phần ô chat còn anh chị em nào uh, chưa có mặt hoặc là đang mong muốn là tham gia chương trình này comment số 2 ở trong chương trình này thì về căn bản đó là gì ạ à, bí mật đầu tư chứng khoán tại sao chúng ta lại nói về bí mật đầu tư chứng khoán à, thực tế thì ờ, trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy là trên thị trường có rất nhiều các phương pháp đầu tư khác nhau có rất nhiều hệ thống đầu tư khác nhau có nhiều rất nhiều các chương trình khác nhau tuy nhiên thì uh, bí mật đầu tư chứng khoán là một trong những khóa học mà Dũng nghĩ rằng là nó có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều anh chị em khi tham gia chương trình này ở đây nếu các bạn có thể thấy rằng là ờ, chương trình này Dũng tổ chức ở trên một cái hội trường rất là lớn à, có rất đông các anh chị em đã đăng ký rồi nếu anh chị em nào chưa tham gia hoặc là có kế hoạch tham gia thì có thể đăng ký ở phần link bên dưới ô chat à, đây là một chương trình mà sẽ có gì ạ có cường độ rất là cao chương trình này sẽ có cường độ rất là cao tức là chúng ta có thời gian để thực hành thực hành những cái trải nghiệm thực tế trên thị trường cũng như là đúc kết hơn 13 năm kinh nghiệm của Dũng trong quá trình đầu tư chứng khoán. Dũng sẽ chia sẻ hết tất cả những kiến thức về lĩnh vực đầu tư chứng khoán cũng như là chiến lược đầu tư, tư duy đầu tư, hành động đầu tư từ nhà đầu tư chưa biết gì trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thực tế thì trên thị trường chúng ta thường hiểu là giả đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta cứ đi nghe theo dõi hoặc là có thể phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản hai cái yếu tố đó nó chỉ đáp ứng được một phần nhỏ trong chiến lược đầu tư của chúng ta mà đầu tư chứng khoán nó từ bốn mảnh ghép nếu bạn hiểu rõ bốn mảnh ghép trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán phân tích kỹ thuật cơ bản tâm lý hành vi trải nghiệm thì đó chính là mảnh ghép hoàn chỉnh để giúp chúng ta có thể thành công trong quá trình đầu tư thiếu một trong bốn mảnh ghép thì phần lớn chúng ta đều sau một thời gian thành rất là thành công sau một thời gian có thể có những cái kết quả nhất định nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi ạ toàn bộ thành quả của chúng ta có thể biến mất một cách nhanh chóng ở đây là những chương trình có mức trải nghiệm rất là cao các bạn sẽ học được rất nhiều cái trải nghiệm rất nhiều bài học từ bài học về quy luật cung cầu những cái quy luật này Dũng sẽ chia sẻ các bạn trực tiếp trong hội trường các bạn sẽ thấy là những cái trải nghiệm các bạn sẽ thấy ngay ở trong hội trường ngoài ra các bạn sẽ học được những cái điều mà các bạn tưởng chừng là các bạn biết nhưng rất nhiều các bạn thứ bạn không biết các bạn không nghĩ rằng là cái tài năng của các bạn giỏi đến mức như nào nên sẽ giúp cho các bạn cách để các bạn sử dụng tài năng của mình sử dụng tài năng của mình ở à, thực tế tài năng nó cũng không gì ạ à? không mang lại kết quả chúng ta phần lớn mọi người nghĩ là chúng ta có tài năng rất là giỏi có rất nhiều các chuyên gia rất giỏi về những lĩnh vực đầu ngành như là kiểm toán kế toán thậm chí là rất giỏi giáo sư tiến sĩ tuy nhiên thì việc mà gì ạ à? giỏi nó chỉ là giỏi đấy ạ còn trong trường hợp mà để đầu tư thành công thì cái tố chất nhiều cái tố chất những cái tố chất quan trọng và tố chất quan trọng nhất đó là phải kiên trì làm và kiên trì làm nhưng làm mà chúng ta gì ạ mà không hiểu rõ được các quy luật vận động của nó làm mà chúng ta không hiểu rõ xu hướng vận động của nó làm mà chúng ta không hiểu rõ chiến lược của nó làm mà chúng ta làm một cách gì ạ đâm đầu mà làm thì nó không có kết quả được nên chính vì vậy trong chương trình này Dũng sẽ giúp cho các bạn đầu tiên là tư duy đúng trong đầu tư tư duy nó chiếm 80 phần trăm thành công của mỗi chúng ta tư duy là một phần quan trọng nhất để giúp cho nhà đầu tư từ nhà đầu tư chưa biết gì trở thành nhà đầu tư điêu luyện từ nhà đầu tư F0 trở thành nhà đầu tư thành công tư duy là một trong những cái, cái thứ mà nhà đầu tư mới nhà đầu tư lâu năm chưa có kết quả cần phải biết tại sao chúng ta lại làm những công việc chúng ta làm tại sao phần lớn chúng ta vẫn chưa có kết quả chưa có lợi nhuận mà chúng ta gì ạ tiếp tục làm với những công, việc cũ thì trong chương trình này Dũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được nắm rõ được tư duy đúng áp dụng tư duy tư duy đó để tìm cho mình cái bản đồ chiến lược trong đầu tư chứng khoán bao nhiêu bạn chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình của ngày mai có thể comment số 3 đúng không ạ để anh chị em làm sẵn sàng trong chương trình của ngày mai nếu bạn nào ờ, hiện tại chưa có vé chưa có vé thì có thể đăng ký ở phần bên dưới vẫn còn một vài vé miễn phí dành cho quý vị và các bạn các bạn có thể đăng ký ở phần bên dưới và Dũng tin chắc rằng là trong cái chương trình này nếu bạn đã đầu tư lâu năm mà chưa có kết quả hoặc là các bạn đang đầu tư trong thời gian vừa qua các bạn đang bị bế tắc các bạn đang gặp những khó khăn trong quá trình đầu tư thì đây chính là nơi để giúp các bạn thay đổi nơi để giúp các bạn có thể thay đổi về tài chính thay đổi mối các mối quan hệ thay đổi năng lượng thay đổi niềm tin và đặc biệt là thay đổi chính con người bên trong của bạn các bạn nào đang à, chuẩn bị sẵn sàng nếu anh chị em nào đang đăng ký và sẵn sàng thì có thể comment số 10 để chúng ta gì ạ bắt đầu ngày mai chúng ta tham gia chương trình ở trong chương trình này có lẽ là chương trình mà các bạn sẽ được trải nghiệm qua rất nhiều cái trải nghiệm khác nhau từ những trò chơi giúp cho các bạn trải nghiệm thực tế trên thị trường những trò chơi đó nó là những cái trò chơi thực tế mà các bạn có thể thấy là các bạn có thể sờ cầm nắm đo lường được và khi các bạn sờ cầm nắm đo lường được thì điều gì diễn ra các bạn chỉ đo lường được các bạn chỉ sờ được các bạn hiểu được thì thành công của bạn thành công sẽ nuôi dưỡng thành công trong trường hợp chúng ta mua chúng ta bán chúng ta đầu tư mà không đo lường được kết quả thì uh, mọi thành tựu của chúng ta mọi kết quả chúng ta nó chỉ có đúng lúc đúng lúc sai và đó chính là nguyên nhân không thành công hay chúng ta gọi là thất bại của phần lớn chúng ta có một công thức tuyệt vời mà Dũng sẽ gửi đến các bạn trong cái chương trình này D nhân V nhân FS lớn hay R. Nếu nỗi đau của bạn không đủ lớn, bạn đầu tư lâu năm mà chưa có lợi nhuận, bạn đầu tư có thể một vài thời gian chưa có kết quả, bạn làm mãi công việc của bạn vẫn đang làm mà nó chẳng ra điều gì cả. Bạn đang bị thua lỗ, bạn đang bị bê tắc, bạn đang không biết hướng nào để đi. Thì đây chính là nơi để giúp các bạn thay đổi. Dũng tin chắc rằng là với 10 hơn 13 năm kinh nghiệm của mình với việc mà cũng bị thua lỗ bị phá sản bị mất hết toàn bộ tài sản và sau đó có một tài sản lớn như thời điểm hiện nay đó là một cái gì ạ nỗ lực rất là lớn trong suốt 13 năm kinh nghiệm của mình nếu các bạn nào chưa đầu tư muốn ờ, bước vào lĩnh vực đầu tư muốn gì ạ không bị sai ngay từ lần đầu tiên giao dịch giúp mình có tư duy đúng ngay từ đầu thì đây chính là lúc quan trọng nhất để bạn đăng ký vào chương trình của ngày hôm nay hội trường này chính là nơi có thể thay đổi cuộc sống của quý vị bạn giúp bạn hạnh phúc hơn mạnh khỏe hơn giàu có hơn khi các bạn có tiền bạc các bạn có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho gia đình khi các bạn có tiền bạc các bạn có thời gian để chăm sóc hạnh phúc gia đình của vị các bạn khi có bạn các bạn có tiền bạc thì các bạn có thời gian các bạn có nguồn lực để giúp cho người thân của chúng ta tốt hơn tuy nhiên à, phần lớn chúng ta đầu tư ngoài kia số đông 80 90 thậm chí 5 phần trăm các nhà đầu tư có thể sau một năm sau một năm đầu tư một số trường hợp thì có thể hai năm bị thua lỗ lần đầu tiên họ đầu tư rất là thành công họ kiếm được lợi nhuận rất là lớn và sau những cái chu kỳ thị trường điều chỉnh toàn bộ số tiền của họ bay đi nhanh chóng Dũng còn nhớ năm 2017 18 Dũng có một người bạn bạn này à, có một khoản lợi nhuận khá lớn từ à, một cái chu kỳ 17 18 kiếm lợi nhuận hơn 40%, hơn 400% từ những khoản đầu tư của mình và giúp đỡ hàng trăm nhà đầu tư có lợi nhuận rất là lớn ở dạng đó. Thời điểm đó thì bạn nghĩ rằng là bạn không thể ai có thể đánh gục bạn đấy. Nhưng chỉ sau 2 tháng khi giúp quay trở lại giúp hỏi bạn đấy là giờ còn lại bao nhiêu tiền thì tổng tài sản của bạn đấy tất cả số lợi nhuận của bạn bay đi gần như hết và bị âm 30% Vậy điều gì khiến nhà đầu tư thành công có thể giữ được số tiền lớn trong tất cả những chu kỳ giao dịch? Điều gì có thể khiến nhà đầu tư có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, có thể nhiều lợi nhuận hơn rất nhiều các tổ chức nhưng sau một thời gian không những họ không giữ được mà họ lại còn bị âm vào vốn có một số trường hợp thì lại trở nên những con nợ rất là nợ nần và đây chính là thời điểm mà Dũng ờ, thất bại năm 2010 thời điểm đó thì Dũng cũng giống như nhiều anh chị em có thể một số anh chị em ở giai đoạn này tức là sau khi mình thành công sau khi mình thành công sau khi mình có kết quả sau khi mình có những trải nghiệm hưng phấn và lúc đấy mình nghĩ rằng là mình có thể ờ, trở thành những nhà đầu tư xuất sắc mình nghĩ rằng là mình có thể trở thành những thiên tài lúc đó với việc kiêu ngạo với việc gì ạ à? nghĩ rằng không ai có thể đánh lại không thị trường nào có thể đánh bại chính bản thân mình và sau đó là Dũng đã mất hết mất sạch và thậm chí không còn gì hết có những lúc đến uh, bi đã đến không muốn và bạn hiểu rõ rằng cuộc sống của chúng ta nếu đầu tư mà không có chiến lược đầu tư mà không có tư duy đầu tư mà không có được hướng đi đúng ngay từ đầu chúng ta sẽ gì ạ trở nên ờ, trở nên gì ạ chúng ta cũng không muốn nói cái điều này nhưng chúng ta thử nghĩ xem anh chị em thử nghĩ xem tất cả những điều gì nó đang đến với chúng ta điều gì khiến bạn bạn đang làm những việc bạn đang làm đây chính là nơi mà các bạn đến để thay đổi đây là nơi để có thể giúp các bạn thay đổi trong hai chương trình mùng 6 mùng 7 mùng 6, mùng 7 tháng 8. Đây là nơi các bạn có thể tham gia chương trình và Dũng cứ gửi đến bạn đến cái đường link ở phía bên dưới. Đây là đường link các bạn có thể đăng ký. Nếu bạn nào chưa đăng ký hoặc bạn nào các bạn đã có kế hoạch rồi thì uh, sáng mai chú Dũng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong cái hội trường này. Dũng mong rằng sẽ được uh, dùng toàn bộ kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình, trải nghiệm của mình trong quá trình đầu tư để giúp cho các bạn có thể học được tư duy đúng, chiến lược đúng, trải nghiệm đúng và đặc biệt là giúp cho bạn có những trải nghiệm thực tế trong cái hội trường này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn đã có mặt ở đây. Chúc cho bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai tại hội trường. Nhớ là đăng ký ở phần bên dưới để ngày mai Dũng sẽ cùng các bạn tham gia chương trình hai ngày tràn đầy năng lượng xin cảm ơn rất nhiều